Nam mô tuyên hóa Bồ Tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng dạ con kính thưa chư phật chư bồ tát <clears throat> con xin đảnh lễ các ngài dạ con kính thưa chư phật chư bồ tát con hôm nay con xin đem dân cuốn kinh địa tạng chép tay dâng lên cúng dường à, chư phật chư bồ tát con nguyện cho à, công đức này để con chắc chúng sinh trong hư không pháp giới nhờ công đức này mà bà được à, địa khổ được vui đồng vãng sinh tây phương cực lạc con kính dâng lên chư phật chư bồ tát con kính dâng